À, xin chào anh em nhé à, cái video này tôi à, giới thiệu cho anh em về một cái bộ đồ chơi tài xỉu mà anh em có thể là lắc tài lắc xỉu theo ý muốn của anh em Đấy, lắc tài lắc xỉu theo ý muốn của anh em thì cái tỷ lệ chính xác chuẩn xác của nó lên tới 7 đến 80 phần trăm cho anh em nhé thì anh em nào đã sử dụng cái bộ đồ chơi này rồi thì anh em cũng đã biết nó rất là hiệu quả Đấy, anh em muốn lắc tài cũng được anh em muốn lắc xỉu cũng được nói chung là cái bộ đồ chơi này anh em có thể lắc tài lắc xỉu theo ý muốn của anh em đấy thì cái bộ đồ chơi tài xỉu ngày hôm nay nó là cái bộ đồ chơi gì thì đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em đây chính là cái bộ nắp hai chiều và cái đĩa hai chiều anh em nhé đấy thì cái bộ của nó gồm những cái gì cái bộ đĩa hai chiều thì nó gồm đĩa và nắp à đĩa và hột nhé đây. đây là cái bộ đĩa hai chiều đấy, còn đây đấy chính là cái nắp hai chiều nắp hai chiều thì là nó đi cùng với cái nắp và bộ hột Đấy, còn cái đĩa hai chiều nó là cái đĩa và cái bộ hột nha đó thì uh, cái bộ này anh em chơi như nào Đấy, và cái đĩa hai chiều hay là còn gọi là cái đĩa âm dương này hay là cái nắp âm dương này Đấy, chơi như nào thì là anh em theo dõi video này tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách đánh của nó cái cách đánh của nó thì rất là hiệu quả thôi à, nó rất là dễ thôi Đấy, anh em nào mà chưa biết thì là anh em theo dõi video này nhé Đó. đây chính là cái ờ, nắp hai chiều đĩa hai chiều anh em nào mà muốn ờ, sở hữu cái ờ, đĩa hai chiều hay là nắp hai chiều thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình anh em có thể đặt đơn hàng đặt cái nắp nắp sơn nắp uh, nhang mũi hay là nắp uh, một xịn Đấy, hay là cái nắp 10k thì anh em cứ liên hệ với tôi để tôi sẽ làm cho anh em và cái đĩa này cũng vậy đĩa này anh em có thể là làm đĩa hoa đĩa trắng Đấy, đĩa hoa đĩa trắng và rất là nhiều những cái đĩa nữa anh em chỉ cần chụp hình em anh em gửi cho tôi tôi sẽ làm cho anh em đúng như theo như nhu cầu của anh em cái độ chuẩn xác của nó lên 7 đến 8 phần trăm nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thì nói luôn với anh em này cái bộ đồ chơi này nó là cái bộ tài xỉu âm dương hay còn gọi là tài xỉu hai chiều Đấy, âm dương và hai chiều nó là như thế nào thì âm dương hai chiều nó là cái đồ uh, chơi bằng à, nam châm nhé thì âm dương nó tương đương với anh em nó tương đương là chén tài à, nó tương đương là xỉu và tài nhé và cái đĩa này cũng vậy đĩa âm dương nó là đĩa tài và xỉu Đấy. anh em lắc tài thì cái đối diện ở phía anh em lắc tài nó là xỉu nhé đây, ví dụ như thế này đây, ví dụ đánh à, địa à, nắp hai chiều nhé đấy, nắp hai chiều thì là anh em chỉ cần phân biệt cố định được cái điểm của một điểm thôi đấy, điểm của một điểm thôi ví dụ như là điểm tài hay là điểm xỉu đấy thì là anh em chỉ cần phân biệt đúng một bên thì thôi đấy ví dụ như như cái này thì là cái bên này nó sẽ là bên tài hoặc là bên xỉu gì đó tôi chỉ nhớ qua qua như thế thôi thì tôi sẽ thử lắc thì sẽ biết đấy. đấy như thế này à, nó là bên tài còn đối diện của nó nó sẽ là xỉu thì tôi lắc tôi chỉ cần chúi tôi chỉ cần đưa hột về phía đằng trước đấy, thì là nó sẽ xỉu nhá Đó. chỉ cần là đưa hột về phía đằng trước thì nó sẽ là xỉu còn anh em ngửa cổ tay về phía đằng này em phía đằng anh em thì nó sẽ là tài nhé đó ngửa về phía trước nó sẽ đó. Nó sẽ là xỉu đúng anh em còn cái à, đĩa hai chiều này cũng vậy thôi Đấy, đĩa hai chiều này cũng vậy thì cái đĩa hai chiều này anh em chỉ cần là phân biệt được đầu nào đầu tài đầu nào đầu xỉu Đấy, ví dụ như cái chén này thì tôi đã đánh dấu hai cái chấm đen này Đấy, hai chấm đen để cho anh em về anh em dễ nhận biết thì hai cái chấm đen này anh em anh em có thể xóa đi rất là bình thường nhé đây Đấy, như chén này ở trên ở trên nó sẽ là tài còn ở dưới nó sẽ là xỉu Đấy, như chén này nó sẽ là xỉu Đó. ở trên này nó sẽ là tài Đó. ở dưới nó sẽ là xỉu đó. ở trên nó sẽ là tài đúng không anh em nói chung là cái đĩa này hoặc là cái nắp hai chiều này cái bộ đồ chơi tài xỉu âm dương này nó rất là hiệu quả cho anh em nhé anh em muốn lắc tài cũng được lắc xỉu cũng được nó tùy theo tùy thì anh em đó rất là hiệu quả Đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em hay là anh em nào muốn đặt đúng cái nắp của anh em